thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá 330 tôi sử dụng được hơn 2 tháng kèm với nó thì ở bếp nướng nó nướng nó cũng rất là tiện lợi khi nướng các bạn nên đổ một lợp một lớp nước vào cái mâm hướng này nè để dầu mỡ có rơi xuống thì ta cũng dễ vệ sinh và nước bốc lên cũng làm mềm được thực phẩm ta nướng nướng các bạn phải cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa vị nướng nè với cái mặt trên của bếp á cái tầng lửa phía trên và phía dưới bếp nó chỉ khoảng 5 phân thôi